buồn quá đấy là cái điều đáng buồn nhất anh ạ hôm là sung sướng lắm bây giờ anh chị sẽ được sung sướng à, à, mời anh anh để tay lên vào eo chị ôm chặt cả anh nhá eo em không ai ai che anh miệng thế hôm là phải môi tiếp môi anh che miệng thế thì anh khác anh ấy nhảy vào đây thì còn cái chuyện làm gì nữa à đúng không bây giờ anh che vì khách nào đấy đang đứng ở ngoài kia nhảy vào đây ôm chị anh có chịu được không <laughs> ôm đi ôm đi ôm đi ôm đi em bảo con là hôn là không được hôn bây giờ em hôn khi nào em đến ba anh chị mới được hôn nhá anh phải nhanh hết nhá Tốt. em đây em đang cầm điện thoại nha bây giờ chỉ được hôn đúng một lần và khi nào em đến tặng thằng cố miễn phí nhá dành cho đôi yêu nhau tay vào eo chị đấy nhớ là nhớ là chẳng mắt phải nhìn vào nhau chứ lại hôn vợ mắt cứ nhìn lên trần nhà <laughs> hôn lâu một tí nhớ anh chị trở về khu vực bàn danh dự của chúng tôi úi giời ơi hôm nhau mà toát hết cả mồ hôi khổ quá là tuyệt vời đúng không quý vị đấy quý vị thấy vui không ạ vào đây vừa được ăn vừa được say lại còn được hôn nhau nữa sập mẹ nguồn và bây giờ chúng ta sẽ chào đón các cặp đôi tiếp theo đến với chương trình của chúng tôi à, số 13 số 13 vâng chú thống và cao xanh đến từ sân bay đúng chưa ạ đúng chưa ạ giang hòa hòa và máy đúng không ạ đúng rồi đấy thế bây giờ thế lúc nãy cô chú đứng ở ngoài có thấy họ làm gì không cái đâu thì chú có nhìn thấy họ làm gì không ạ? Cái lời ra rồi ra nó không phải ra như thế rồi. Ra không ạ? À? Ra vẫn làm, ra còn làm máu hơn cả trẻ không? Đấy, đúng không ạ? À? Đúng không quý vị? Quý vị uh, quý vị có đồng ý là già còn phải làm nhiều hơn trẻ không? <laughs> đúng không ạ? Em chẳng hôn ai cả. Đấy, cháu bảo rồi. Hôn đây. Vừa, dạ. dạ. đấy, dạ. chú bảo là hôn một tí thì không việc gì phải sợ. không dạ, dạ không phải ngủ một tí đúng không? Đúng, dạ, thương Mình là vợ chồng mà đúng không ạ Chẳng ai cười cả Chúng ta là vợ chồng đường đường chính chính pháp luật công nhận Hôn nhau thoải mái Chỉ có các cháu nhỏ ở ngoài không được nhìn Bịt mắt lại, bịt mắt lại Nhắc đi nhắc lại rồi Các cháu nhìn chăm chú quá Các cháu nhớ phải bịt mắt lại nhớ chưa <laughs> Khi nào đến đến ba là phải nhắm mắt vào nhớ chưa Các cháu nhớ chưa Bắt đầu nha Thế thế anh à, cháu hỏi Thế ở nhà cô chú đã bao giờ hôn nhau chưa ô từ lúc nhỏ đến tận bây giờ hết cái mãi thế chúng ta hết thử một lần nữa hết thử lần đầu tiên xem là có được hay không nếu như có chỗ nào sai sẽ sửa được không ạ con thử một lần thôi bây giờ thử lần đầu tiên tí nữa chúng ta mới hơn thật nhá bây giờ bây giờ thử các bạn nhá bây giờ mới là thử đó tí nữa mới hơn thật bắt đầu nhá nào khi nào cháu bảo thử thì nó thử còn lúc nào cháu bảo là không là làm rồi nhá vâng nào ôm nhau hai tay ạ hai tay ạ bác ơi bác quay lại đây ôm bác cứ bác cứ thoải mái bác không được căng thẳng vâng bác cứ thoải mái bác không căng thẳng niềm vui ở nhà các bác hôn nhau như này về đây các bác cứ hôn như, như thế bắt đầu nhá nhưng mà bây giờ mới thử thôi đấy nào bác ơi con thử đi thử thử không vâng thử ờ, chưa đôi cho cháu dạ, dạ, <laughs> không thế không tính hôn sâu cái ở trong kia họ sắp say rồi mà mình chưa hôn được cổ bác nhớ phải hôn cầm môi phải hôn cầm má được chưa ạ và bắt đầu nhá ở ờ, Bắc Hà nha bạn đây ở Bắc Hà nha bác cứ xoay mặt đây bác không phải ngại <laughs> cháu chưa đếm cháu chưa đếm cháu đang đếm đâu đấy bác cứ từ từ nhanh quá mà hai bác phải quay mặt vào nhau chứ đây đây đây đây đây đây đây đây ạ à. bây giờ bác khán giả soi nhiều lắm cô ạ không phải sợ đâu đây bác ơi bác bác cho tay lên vai của cháu rồi thử à? Mới thử à? Vẫn chưa được à? Thế bây giờ này làm lại là phải hôn thật nhá Chưa Nào các bác phải hôn thật cháu mới cho bác thằng bố này mới say Chứ mà trong kia uống với nhau say Khi nào say là hôn thật nhá Bây giờ say thật Bây giờ là này cháu đếm này Bây giờ cháu bắt đầu đếm này Nhớ là phải hôn thật nhá Là cái tài thôi Nào bắt đầu bắt đầu cháu đếm này đang gặp đôi đang ở phía ngoài đang chờ đợi để sự quyết định của chúng tôi và mời tất cả hai các chị chúng ta đã may mắn nhận được tấm vé chúng ta hãy nhanh chóng khẩn trương trở về khu vực bàn danh dự của chúng đây là bước tiệc ăn thằng cố Việt Nam chúng ta thì thấy hôm gì chứ nước ngoài người ta hôn nhau ở ngoài đường bình thường lắm quý vị không có gì phải ngại cả Và vâng, mời tất cả các anh chị chúng được tấm vé của chúng tôi hãy nhanh chóng khẩn trương trở về đây ở Bắc Hà nha bạn đây là chương trình ở Bắc Hà nha Mày coi vợ muốn vào nhưng mà chồng không muốn vào Ờ đúng rồi, vợ không xin phi đến tận đây Vợ máu lắm nhưng mà chồng không thích đâu dạ không phải đám cưới đâu anh ạ cô bảo đi cô bảo là vâng theo như ban tổ chức chúng tôi à, theo dõi từ nãy đến giờ thì có một cặp đôi đang rằng co nhau mãi mà vẫn chưa quyết định vào đây em em xin nói với anh chị là ở nhà anh chị vẫn đây là khuôn mặt đi sướng khi bây giờ mình hôn nhau chỉ hôn nhau một cái cho mọi người nhìn và để thể hiện rằng mình rất yêu vợ mình hoặc là mình rất là yêu chồng mình đấy là một điều không có gì đáng phải xấu hổ cả mình phải tự hào về điều đấy mời mãi mà anh không chịu vào gì ấy đang quay mà ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng thông báo là chỉ có ba đôi may mắn để nhận được tấm vé của chúng tôi thôi không phải là ai cũng nhận được đâu ạ à. chỉ có 30 cặp vé dành cho ba chương trình là yêu nhau và may mắn nhận được cặp vé miễn phí này vì vậy nên là một lần nữa ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời tất cả các phía ngoài và có tấm vé của chúng tôi thì nhanh chóng trở về khu vực bàn giao trận của chúng tôi ui dồi ôi chờ chút nha có về mc xinh gái ô ngoài hôn nóng nở cô có chứ đây đây đây là đây là anh anh chủ đạo cái món ăn cố và vợ chồng kia mời vào à. đây là đây rồi cho em quay nhá ba mươi tấm vé ăn thằng cố mày ơi Hola lại đi Hôn lại một lần á Vâng hôn lại nó đi À chị của em thấy cũng hôn được à Vâng hôn cũng được Đứng lại Rồi Đứng dậy hôn Hay là xong không Vâng rất tiếc là có một cặp đôi nhận được tấm vé của chúng tôi Cuối cùng thấy uh, vào đây được hôn nhau nên là trốn đi đâu mất rồi vợ thì ngồi vào mà chồng thì cứ đứng lắc đầu mãi vợ máu lắm rồi chắc chắn là em dám đảm bảo là trong cuộc đời anh chị đây sẽ là lần duy nhất anh chị được hôn nhau một cách công khai trước mặt tất cả mọi người chứ còn bình thường chúng ta đứng ở ngoài chúng ta sẽ hôn nhau là sẽ có người này nói này nói vẫn còn nha vẫn còn ngày hôm nay không phải hôm nay đâu ngày à, mai cũng có sao dự bữa tiệc cuối năm à, đầu năm tới chúng tôi miễn phí thì quý vị sẽ à, được làm điều đấy trước tất cả mọi người đấy là một điều rất là may mắn và đáng để quý vị phải vui mừng mới đúng